À, xin chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình Đây cái đàn chó con của mình các bạn Mình kiểm tra có những cái con bọ ve trên người nó các bạn 13 con nha các bạn nha 13 con Có những cái con ve trên người mấy con con chó con này các bạn Đây mình kiểm tra chỗ chân này à, Đây các bạn Đây là à, Có những cái con ve ở, ở lòng bàn chân của con chó con các bạn rồi bây giờ mình sẽ loại bỏ bỏ ve đi cho mấy con chó con này các bạn. Tổng tất cả có 13 con các bạn ạ. Con này có Đây các bạn. Thường thường nó ở cái chân các bạn, cái chân với lỗ tai của mấy con chó con. Đây này. Lỗ tai các bạn nhìn thấy chưa? Đó, bây giờ mình sẽ bắt cho nó chúng được uh, sạch sẽ nha các bạn nhé. Tổng tất cả có 13 con chó con này. Mình sẽ loại bỏ tất cả cho 13 con chó con này. Rồi các bạn hãy xem hết video clip của mình nha. Do số lượng chó nhiều các bạn mình sẽ phải nhốt nó lại để mình uh, dễ kiểm soát. Xong mình lại bỏ cho từng con. Đấy. Đấy. Mình uh, sẽ cho nó vào cái chiếc thùng này. Và mình uh, loại bỏ đi cho từng con chó để nó sạch sẽ. Thì mình kiểm soát nó dễ hơn. đây nè còn đây là Thank you. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ừ, Thiếu một con hết vậy? Con á? À? Đây Rồi Rồi, tổng 13 con chó Sẽ loại bỏ cho từng con một các bạn Mình sẽ loại bỏ cho từng con uh, ờ, chó con Và mình bắt này ra cho mình kiểm tra Kiểm tra mình loại bỏ ve cho chó con này và theo em mình à, kiểm tra lỗ tai này các bạn cái lỗ tai có này các bạn tai mình à, sẽ dùng cái nhíp này để mình à, gắp bỏ đi mình làm một buổi tối nên nó hơi tối chứ. đây vào đây Ủa, hai con lúc rồi ừ, hai con à rồi qua bên này qua bên này có này lột tay xong mình kiểm tra cho bàn chân các bạn trước chân sau Quốc phòng ờ, trừ bọ ve về vậy khá là nhiều ve đây tôi cốc lại gần đây cho bố tôi cốc lại đây con Đây đưa thuốc đây tôi xịt con để ra làm khúc độc lắm thế đó đây là cái bình à, trong này mình có pha thuốc các bạn thuốc diệt bò ve và chó mình Rồi à, ờ, con thứ nhất mình đã loại bỏ ve cho nó và con à, thứ hai các bạn mình sẽ kiểm tra cho nó 哎，老大。 Jalan kan? Jalan. Tuh jalan. Ôi chỗ này còn nhiều quá chua To này Ôi chảy máu nhiều không? Ừ. con thấy cái con nhiều đen đấy chảo chảo chân đấy bố ừ. bắt bằng tay nó khó lắm mình nhíp không mình nhíp bắt mình xuống đau đi lại con học xong chưa chưa chưa học đi đi đâu nghe thì Ừ. Rồi, à, ờ, bạn này cũng đã ờ, sạch sẽ rồi các bạn. Đây là được ờ, con thứ hai rồi. Con này là con thứ ba các bạn. Mình làm cho mấy con đốm trước. không phải bụi hay gì đúng không ừ, bụi chân nó ra xem phải không đen bố ừ. ui đãi rồi đãi không tin Phần lớn các phần lớn các ok các bạn là con uh, thứ ba mình cũng đã loại bỏ xong đây cho nó rồi con này con uh, thứ tư các bạn có bốn con chó đốm đây con thứ này con này là ừ. con này cũng bắt được chân rồi không bắt rồi à? con chưa bắt rồi tay thôi ừ. mình uh, cố gắng làm nhanh lên cho nó nó kêu la nó không được ra ngoài với mẹ